đã xem qua được cái video này thì anh em cũng đã biết thì à, hai cái trận này mình cho tất cả anh em nằm những cái mã kèo giống như à, trên tài hoặc là dưới tài hoặc là cái kèo góc thì anh em thấy hai trong hai cái trận này hai cái mã kèo góc mà mình cho tất cả anh em nằm mạnh tay và mình nhấn định mạnh trong cái video của mình á thì mình kêu anh em nằm những cái mã kèo góc này thì anh em nào mà nằm những cái mã kèo góc này thì anh em cũng đã hút full kèo luôn nha thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo phụ giống như kèo góc kèo thẻ nè thì cái tỷ lệ anh em hút kèo nó sẽ cao hơn còn anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu thôi anh em không có thể chơi được những cái mã kèo mà giống như mình đưa cho tất cả anh em kèo gốc kèo thẻ nè khi cái tỷ lệ kèo phụ á, nó húp sẽ cao hơn những cái mã kèo chính mà anh em đang đánh ở bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em đánh bên ngoài qua thầu qua cò nhiều khi anh em còn bị thiệt cái là giống như anh em bị mắc like nè hoặc là anh em có thể thằng thầu còn cò nó đưa nâng kèo lên cho tất cả anh em để anh em có thể đánh những cái mã kèo đó mà anh em bị lỗ nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà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 thì anh em thấy bên phía cái đội hình ra sân của hai đội thì bên thằng đội chủ nhà Leeds United á, thì chơi với sơ đồ là 4231 còn bên phía Crystal Palace chơi với sơ đồ 433 thì anh em thấy cái phong độ của hai hàng này đang cực kỳ không tốt trên bảng xếp hạng luôn nha anh em thì tung ra với cái đội hình như thế này thì anh em có thể đánh vào một cái mã là mã kèo à, góc được nha thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo tài góc thì hai hàng này nó đưa với cái đội hình như thế này thì anh em cũng nằm mã tài góc rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái phần mà vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy nếu mà trên bảng xếp hạng hàng này đang đứng vị trí thứ 12 13 nhưng mà chưa chắc là đã vị trí an toàn đâu anh em thì anh em thấy cái tàu ballet nè đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng có 30 điểm sau 20 vòng đấu trong khi đó thằng Little Nantis có vị trí thứ 13 và có 29 điểm sau 29 vòng đấu nhưng trong khi đó vị trí đèn đỏ đang có 27 điểm thì chắc ăn nếu mà ở trận này một là thằng uh, cái đầu Ballet thắng á, thì thằng Little Atlantis nó sẽ có cái nguy cơ là sẽ tụt xuống cái vị trí à, thứ 18 trên bảng xếp hạng do thằng Bournemouth đang nắm. Thì anh em thấy cái um, cái um, cái cái cái, đại, ờ, cái vị trí mà thứ 12, 13 trên hạng bảng xếp hạng này chưa chắc là đã an toàn đâu nha anh em. Giống như Chelsea nè, có 39 điểm thì à, Chelsea chắc ăn là đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội nha anh em bên phía đội chủ nhà trước nha thì trong 10 trận gần nhất Leeds United thì anh em thấy chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 5 trận và để hòa hai trận thì nếu mà tính theo cái phong độ của Leeds United trong cái mùa này Leeds United đỡ hơn cái mùa rồi một tí nha anh em mùa rồi Leeds United nó còn dở hơn như, như bây giờ nhưng mà mùa rồi Leeds United có Rafinha nữa nhưng mà mùa này Leeds United đã bán Rafinha đi rồi chỉ chả còn cầu thủ nào nổi nha anh em à, thì à, bên phía bên phía ờ, thằng Kittle Ballet thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thằng Kittle Ballet chỉ thắng đúng một trận trước Leicester City trong trận gần nhất thôi thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ như bây giờ thì Kittle Ballet cực kỳ xấu trong cái mùa này luôn thì mùa này phong độ của Kittle Ballet à, nói chung là tụt hẳn luôn anh em tụt hẳn luôn mùa rồi Kittle Ballet đá rất là trái đó rất là hay nhưng mà mùa này Kittle Ballet toàn thua quà quà thôi chả là mới chỉ thắng được một trận trước thằng Little, Little City thôi anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ này thì còn không còn vì để nói với thằng Crystal Palace nữa nha nè thì mình sẽ tiến vào trong cái lịch sử mà đối đầu giữa hai thằng Crystal Palace và Leicester United thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì nó đã hòa hai trận còn một trận thằng Leeds United thắng 1-0, một trận thì thằng Crystal um, thắng với tỷ số là 2-1. Thì mình sẽ tiến vào cái pha trận gần nhất hai này đối đầu với nhau cho tất cả anh em xem trên cái lượt đi của um, ngoại hạng Anh nha. Thì cái trận đó cái trận đó là hai một nha anh em thì cái thằng mà ghi bàn đầu tiên là, cái thằng Little Nantis vào sân lúc phút thứ 10 thằng Little Nantis đã ghi bàn với tỷ số là 1-0 rồi thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Crystal ballet là cái thằng chấp với cái mã kèo là 0.5 anh em nên nhớ là cái vấn đề là trong cái trận đó là thằng Crystal ballet chấp 0.5 nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà trong nhà cái đưa ra trong cái trận này thì cái trận này nhà cái đang đánh giá cực kỳ cao với cái phong độ của thằng Little Nantis đưa dưới thằng Little Nantis đội chủ nhà chấp với mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì nếu theo cái trận này đầu tư mà an toàn và cái tỷ lệ thắng cao á, thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo là Little Nantis chấp 0,25 cho mình thì tại sao anh em thấy trong cái lịch sử là thằng Crystal Palace này chấp nhưng mà trong trận này thì là thằng Leeds lại chấp thì cái kèo ra rất là kỳ thì thằng Leeds sẽ có cái cơ hội thắng trong trận này rất là cao nha anh em thì anh em thấy trận này bên Crystal ballet có một cái sự vắng mặt là cầu thủ Zaha của Crystal ballet đang bị chấn thương nữa thì không có cái hàng công không có Zaha thì Crystal ballet chả đá gà ôm gì hết nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mình chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn thì anh em có thể nằm thằng Leeds United chấp 0.25 nhưng mà nếu mà riêng cho mình à, anh em mình trong nhóm chơi trong trang thì mình không cho anh em nằm mã kèo là lít ờ, chấp 0,25 nhưng mà mình cho tất cả anh em nằm mã kèo là lít đá đồng nha anh em thì anh em chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút thì kèo nó sẽ hạ xuống đá đồng lúc đó anh em mặc sức vào nếu mà hàng này có giữ được tỷ số một điều hoặc là không điều thì anh em cũng có thể hòa kèo mà anh em không thua còn anh em vào mã kèo trước trận đấu 0,25 thì anh em giống như cái thằng này một điều hoặc không đều thì anh em lại thua nửa kèo thì anh em mình không có khuyến khích anh em hãy chơi những cái mã kèo mà chấp như vậy mà anh em đinh đăng ký cái trang đi anh em đăng ký một cái trang anh em chơi á, thì anh em sẽ lợi hơn về cái vấn đề mà anh em chờ kèo kèo nó tụt xuống còn không thì anh em bảo anh em đá tỷ lợi anh em thắng với anh em hòa nó cao biết cỡ nào còn anh em đá không chấp 0,25 thì cái tỷ lệ anh em thua cực kỳ cao luôn còn gì nữa mà à, phân tích nữa nha ha anh em thì mình chốt thêm một cái mã kèo nữa là mã kèo góc anh em cứ nằm mạnh tay cái mã kèo tài góc cho mình chủ yếu là cái kèo này nè anh em nhìn nằm nên nhớ là những cái mã kèo phụ này là cái tỷ lệ anh em húp cực kỳ cao nó không tuồn không tích còn anh em đánh những cái mã kèo chính này nhiều khi nó nó hai thằng này nè trần là giống như hai thằng này mình dự đoán thôi anh em có thể lót cái mã tỷ số hàng này một điều hoặc không điều hai điều cho mình thì hai này nó sẽ nắm tay nhau để nó lấy một điểm nó đi lên đặng hai thằng có chắc cái vé chắc cái vé trụ lại cái không vị trí ngoài hàng anh chứ nếu mà hai thằng này nó thi đấu gắt gao với nhau thì hai thằng sẽ có một thằng sẽ tụt xuống cái vị trí đèn đỏ thì bởi vậy hai thằng này nó mất gì nó không dìu dắt nhau lên để cho anh em nằm trên nằm dưới anh em lại ra đi nó ra với cái tỷ số là một điều hoặc không điều hai điều thôi anh em lót những cái mã tỷ số này tỷ lệ anh em ăn cũng rất cao mà anh em có thể chọn tài hiệp 1 0,75 thì thêm dự đoán hiệp 1 sẽ có hai bàn thắng là một điều sẽ kết thúc trận đấu luôn thì anh em có thể vào thêm một cái mã tài góc nữa nha tài góc đây tài góc 4.5 anh em cứ bằng chủ yếu á, trong trận này anh em đánh mạnh tay nhất cho mình á, là anh em đánh hai cái mã kèo góc hai cái mã tài góc hiệp 1 và full trận thì anh em chỉ cần vào hai cái mã đó mạnh tay cho mình là ok nha thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong trận kito ballet và little United thì nếu mà anh em nào mà muốn nhận những cái tỷ lệ kèo mà chính xác hơn mà các trận đấu khác luôn không chỉ riêng một cái trận đấu ngoài hàng Anh hoặc là Bundesliga hoặc là Ý đâu nè anh em thì mình có nhận định rất là nhiều cái trận đấu trong nhóm cho tất cả anh em thì anh em mà muốn à, cập nhật và lấy kèo chắc ăn nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho Zalo cho mình là 0937 072613